Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021, tức ngày 16 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm dần, tháng mậu tuất, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm dần hôm nay là canh thân, bính thân, bính dần. Con giáp xung tháng mậu tuất là canh thìn, bính thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Ngày hôm nay, con giáp tuổi Tý nên quan tâm hơn đến những người xung quanh, Đặc biệt là gia đình trong ngày có tam hội nâng đỡ ai đó có thể âm thầm trách giận bạn vì sự thờ ơ đối với họ. Vậy thì hãy nhân cơ hội này lắng nghe họ chia sẻ, tâm tình một chút nhé. Như thế, mọi người trong gia đình sẽ gần gũi nhau hơn. Thực thần dự báo ngày hôm nay sẽ mang đến một vài thông tin tích cực từ gia đình, người thân con giáp tuổi Tý. Đây cũng là cơ hội để mọi người gặp gỡ nhau và có những phút giây thật sự vui vẻ. Tuy nhiên bạn cũng sẽ phải đối mặt với một vài cuộc trao đổi khá căng thẳng và thẳng thắn liên quan đến một số chủ đề mọi người luôn né tránh. Thủy, thổ xung khắc dự báo là sẽ có thử thách liên quan tới việc cải thiện đồ ăn để bạn có thể có được lối sống lành mạnh. Lý do là vì bao lâu này bạn đã giữ thói quen ăn uống thiếu khoa học và rất khó thay đổi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Đây là ngày nhờ tác động của thiên ấn, mà dường như con giáp tuổi Sửu sẽ phát hiện ra một vài niềm đam mê mới về những điều mà từ trước đến giờ có thể bạn không quan tâm. Vậy thì hôm nay chính là cơ hội để tìm tòi, khám phá và cảm nhận những giá trị thú vị trong đời sống mà bạn chưa biết tới. Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh cần phải lưu tâm hơn trong ngày hôm nay. Mọi đánh giá của bạn có thể là chủ quan, bạn nên đi khám sớm và không quên quan sát những thay đổi trong cơ thể mình mà bạn cảm nhận được.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 Chính tài xuất hiện giúp cho tình hình tài chính của con giáp tuổi dần được cải thiện đáng kể. Nếu bạn cho rằng số tiền này bạn may mắn có được thì nghĩa là bạn đang không đánh giá năng lực của mình rồi. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được bạn nhé. Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại, có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà bạn nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng trên vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để hẹn hò nhé người tuổi dần đang độc thân xem ngày tốt theo nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên làm những việc như khởi công tạo tác, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gà, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tỵ. 4. Tử vi tuổi mão Thiên tài hỗ trợ cho người tuổi mão về tiền bạc trong thời gian này. Nếu bạn nhờ sự hỗ trợ của ai đó thì sẽ dễ dàng được nhận lời hơn là bạn nghĩ đấy một số khó khăn liên quan tới tiền bạc của bạn cũng dễ dàng được tháo gỡ hơn bao giờ hết. Ngũ hành tương sinh cho thấy, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Hôm nay là ngày 16 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, ngọ. năm Tử vi tuổi thìn. Con giáp sửu thìn tương phá khuyên người tuổi thìn thay vì tìm cách né tránh, thì cách tốt nhất chính là đối diện thẳng thắn về vấn đề và tìm ra hướng xử lý nó. Đừng quên rằng một chút cởi mở sẽ giúp mọi người có thể cùng đi đến tiếng nói chung dễ dàng hơn ngày hôm nay. Chính ấn có thể mang tới tin vui liên quan tới công việc cho người tuổi thìn, Thế nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên bạn thay vì quá bận rộn với công việc thì hôm nay sẽ có thời gian cho các hoạt động mà bạn vốn yêu thích nhưng lại không có cơ hội để thực hiện. Đây cũng là ngày mà ai đó sẽ giúp đỡ bạn, đồng hành cùng với bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn hay thoát ra khỏi sự mắc kẹt trong những tình huống mà bản thân chưa tìm hướng xử lý được. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 6. Tử vi tuổi Tỵ tam hợp mang lại cảm xúc trọn vẹn nhất đối với người tuổi tỵ đang yêu. Tâm trạng của bạn ngày hôm nay đầy lãng mạn, bạn mơ mộng những điều thú vị trong đời sống vốn quen thuộc, giản đơn. Những người xung quanh thậm chí còn ngạc nhiên với những thể hiện đầy bất ngờ và lạ lẫm từ phía bạn đấy. Chính quan nâng đỡ cho những quyết định hôm nay của người tuổi tỵ thêm phần sáng suốt. Có thể lời khuyên của ai đó cũng đáng tham khảo, nhưng khi ra quyết định cuối cùng thì bạn luôn phải chịu trách nhiệm với nó cho tới cùng. Thủy hỏa xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nếu ai có bệnh thì hôm nay cảm thấy đau nhức hơn. Những ai đang cố gắng giảm cân lại cảm thấy phiền toái khi liên tục bị tăng cân. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tí. 7. Tử vi tuổi ngọ Sửu ngọ tương hại là lúc người tuổi ngọ nhận ra có vẻ như bạn đang trông đợi quá nhiều từ những người xung quanh, và rõ ràng ai cũng cảm nhận được điều đó. Hãy hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể diễn ra đúng thời gian, đúng theo cách mà bản thân bạn mong muốn. Hãy học cách sẵn sàng đón nhận mọi thứ tự nhiên nhất có thể thì hơn. Thiên quan dự báo có sai sót nếu người tuổi ngọ không đủ tập trung. Dù sao lúc này là ngày nghỉ, nếu tâm trạng của bạn ngày hôm nay không được tốt thì hãy liên hệ với bạn bè để có thể gặp gỡ, chia sẻ với họ. Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh không được lơ là về việc chăm sóc bản thân kẻo ốm đau, liên miên đấy. Nhất là vấn đề trang phục với thời tiết hiện tại bạn dễ cơ thể quá nóng và quá lạnh khiến bạn dễ bị ốm hơn đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, 8. Tử vi tuổi Mùi. Ảnh hưởng của lục xung khiến người tuổi Mùi không dễ dàng chấp nhận sự khác biệt khi ai đó đưa ra ý kiến có góc nhìn không giống bạn. Bản mệnh nên tránh đưa ra kết luận gay gắt, điều này sẽ khiến mọi người cảm thấy bạn xử lý tình huống thiếu chuyên nghiệp, thiên ấn mang tới cơ hội để người tuổi mùi học hỏi được một kinh nghiệm quý giá cho những quyết định trong tương lai. Hôm nay bạn được lắng lòng mình lại hơn để chiêm nghiệm mọi việc, không còn phải mải miết chạy theo mục tiêu hư ảo nữa. Thổ thủy xung khắc khuyên bản mệnh không sống trong thế giới của người khác thì đừng vội cho ai đó lời khuyên nhé. Nhất là vấn đề tiền bạc, đâu phải khi nào bạn cũng có được những quyết định đủ khôn ngoan, tỉnh táo phải không nào? Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, 9. Tử vi tuổi thân Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi thân nên đổi góc nhìn là cách để có thể tiếp cận mọi việc một cách dễ dàng hơn ngày hôm nay, kể cả khi bạn muốn đưa ra một kết luận hay đánh giá một ai đó. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhờ cậy sự giúp đỡ của mọi người đấy, hãy sẵn sàng để tự thân vận động nhé. Ngày này cũng cho bạn được cơ hội thư giãn một chút sau những phút giây căng thẳng. Tuy nhiên nếu bạn không thích thú với những tương tác xã hội thì cũng đừng gượng ép mình nhé, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể, điều đó cũng bao gồm cả cảm xúc của bạn. Kim thủy tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe của mình. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý chắc chắn sẽ giúp bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. 10. Tử vi tuổi Dậu. Tam hợp xuất hiện là dấu hiệu tốt cho người tuổi Dậu đang có tình cảm với ai đó, bạn có thể bật đèn xanh để xem có cơ hội nào thực sự cho mình hay không và hứa hẹn kết quả rất khả quan đây nhé. Những cặp đôi cũng có thể đón nhận tin vui trong những ngày này. Việc người tuổi dậu cố gắng đi ngược lại với cách làm của tập thể có thể gây ra những mâu thuẫn, những căng thẳng không đáng có ngày có tỷ kiến xuất hiện như hôm nay. Đôi khi bạn cần phải học cách tương đồng và sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu, thay vì bảo vệ cái tôi của bản thân mình một cách quá gay gắt. Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bạn rất tốt, cơ thể dẻo dai và bạn rất hào hứng với việc tập luyện mỗi ngày. Nhất là những ai tham gia việc chạy một thời gian thì nay có cảm giác mình bị nghiện bộ môn này. Giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Mùi, Tuất. 11. Tử vi tuổi Tuất. Hình hại đặc quyền khuyên người tuổi Tuất đừng giữ thái độ bề trên khi bạn đang ở nhà. Cho dù bạn là cấp trên của người khác nhưng khi về nhà bạn nên bỏ hết gai nhọn của mình đi thì mọi người mới dám gần gũi, thân thiết với bạn chứ. Chính ấn tượng chợ nên đây thực sự là một ngày thư giãn dễ chịu với người tuổi tuất. Tuy nhiên, đừng vì thế mà dồn hết mọi áp lực công việc lên cho những người khác nữa, còn bản thân bạn thì thoải mái tận hưởng. Nếu bạn đưa ra một quyết định dựa trên những người khác thì bạn không thể nào an tâm được đâu. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh đừng nên đối đầu với người ấy nữa, việc đó chỉ làm cho tình cảm của hai người ngày càng bị dạn nứt hơn mà thôi. Bản mệnh phải nhớ rằng, cuộc trò chuyện chân thành và thẳng thắn chính là chìa khóa giúp cả hai dần hiểu cho nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, Tý, 12. Tử vi tuổi hợi. Nhờ tam hội nâng đỡ mà người tuổi hợi có những đánh giá đúng hơn về mối quan hệ hiện tại với bạn bè, người thân. Những tình cảm thân thiết hiện tại là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn trong những thời điểm khó khăn đây nhé. Thương quan dự báo người tuổi hợi có thể nổi nóng vì những điều không như ý. Bản mệnh nên giữ cho mình sự chủ động, bình tĩnh trong mọi tình huống là lời khuyên dành cho ngày hôm nay. Hẳn nhiên điều đó không có nghĩa rằng bạn không được quyền mơ mộng, nhưng đừng xa rời thực tế. Chỉ sự chăm chỉ và nỗ lực hết mình mới giúp bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất trong công việc mà thôi. Thủy khí vượng là lúc mà bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Thời gian qua bạn đã làm việc quá sức mà quên đi việc dành thời gian cho riêng mình